nước sông dài dài ra biển lớn lúa xanh đồng mơ mơ ngâm phù sa trời xanh mây trắng chan hoàng dòng sông sâu thẳm lên lòng chớ mang trong lòng cũng xa cho mùa xuân về hương qua. 또